Alo. Vâng, xin được kính chào tất cả mọi người. À, chào mừng tất cả anh chị em chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh Circle sổ số miền Nam của mình. Hiện tại bây giờ là 17 giờ 00 phút ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Thì trước mắt các bạn đây anh chị em đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay sổ số miền Nam. Mở thưởng ngày thứ 6 đúng không ạ? Ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023. À, đầu tiên thì à, kênh sổ số miền Nam à, xin à, à, chân thành cảm ơn tất cả mọi tình cảm mọi à, sự đóng góp của tất cả mọi người à, dành cho kênh và à, mình sẽ hứa à, sẽ dự đoán những con số chuẩn xác nhất cũng như đưa ra những đường cầu hay à, những con số có độ chuẩn xác cao cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ kênh của sổ số miền Nam của mình là chia sẻ thì là hoàn toàn là miễn phí cho nên anh chị em cô dì chú bác đi qua thì nhớ bớt chút thời gian để lại cho em một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em để à, em có động lực tốt nhất à, dự đoán các con số đưa, đưa ra những lực cầu ngay để cho tất cả mọi người chúng ta đều tham khảo ngày đó ạ thì anh chị em cũng đã biết rồi kênh của mình thì à, chốt số thì ăn đầu môi cũng như ăn à, lô tô cũng khá là nhiều rồi cho nên mình muốn mục đích của mình là muốn chia sẻ cũng như muốn nhiều anh chị em biết đến kênh của mình cho nên anh chị em lại nhớ rằng chia sẻ kênh của mình cũng như à, ấn like để có lượt tương tác cao để à, mọi người được mới đến kênh của mình đúng không ạ và trước mắt quý anh chị đây chính là các bảng kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay đúng không? ngày mùng thứ sáu ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023 ở đầu tiên ở dẹp Vĩnh Long thì có đầu là con số 39 đuôi là con số 17 tổng 8 và là càng 2 đặc biệt đúng không ạ rồi, Bình Dương thì à, chúng ta có đầu là con số 45. Lôi là con số 24. Tổng 6 hoặc là càng 6. Tiếp theo, tới đài Trà Vinh chúng ta có đầu là con số 17. Đuôi là con số 56, tổng 1 và là càng 8. Đúng không ạ? Rồi, nhìn chung các đầu lô thì à, chúng ta cùng điểm qua kết quả à, các đầu lô của các đài như sau. Đúng không ạ? Đầu tiên, đối với đài đầu tiên đối với là Vịnh Long thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì giải các các con số khá là đều không có đầu nào bị câm bị cạnh và tiếp theo tới là Bình Dương thì à, chúng ta có đầu con số không là bị gạch đúng không ạ còn à, ngoài ra thì cũng từ đầu 2 cho đến đầu 9 thì không đó đầu bị câm và tới Trà Vinh thì chúng ta có đầu 6 đã bị gạch Vâng. Nhìn chung uh, kết quả ngày hôm nay cũng uh, các con số giải đáp cũng khá là đều. Thì uh, uh, xin uh, chúc mừng tất cả quý anh chị cũng như tất cả mọi người. À, ngày hôm nay chúng ta có, có ăn được đầu đuôi, ăn được lô tô thì à, mình cũng xin uh, thay mặt cho anh em à, đội ngũ sơ cầu cũng như thay mặt cho kênh xin chúc mừng tất cả mọi người đúng không ạ? và điểm qua kết quả của mình bắt cho tất cả anh chị em ở trên kênh đúng không ạ thì à, mọi con số mọi cái dự đoán thì à, mình bắt thì các bạn trong kênh thì các bạn à, tua đi tua lại các bạn đã, đã biết rồi thì à, đều là công khai minh bạch đó à, mình có bắt trúng thì mình nói trúng bắt chật thì mình nói chật đấy là cái điều đương nhiên đúng không đầu tiên vịnh long thì à, mình có bao lô là năm bảy bảy năm thì à, chúng ta cùng kiểm chứng nhé năm bảy bảy này thì có sáu bảy các bạn này rất tiếc khá là tiếc đấy số 4 số 7 775 như vậy thì đài Vĩnh Long chúng ta đã bị gãy rồi tiếp theo mình dương ờ, con số à, 0220 02 và 20 trực tiếp 20 thì về 24 các bạn 24 27 22 đấy có ăn thì mình nó ăn chật thì mình nó chật không bao giờ nói à, có nó không mà không thành có được quý chị ạ à, như vậy mình dương chúng ta cũng đã cũng đã bị chật rồi ở ờ, trà vinh thì mình bao lâu hai ba ba hai đúng không hai ba ba hai hai ba ba hai thì rất tiếc là về tám ba các bạn hai tám tám ba ba tám ba hai ba như vậy thì kết quả của chúng ta ngày hôm nay lưu thì chúng ta đã bị chặt hoàn toàn rồi thì tới đầu đuôi thì à, mình bắt sốt cho tất cả mọi người đúng không ạ 6556 à, 99 585 và còn là 80 đúng không ạ 5665 không có rồi à, à xin lỗi các bạn 5665 thì ở đây nhìn ra một kết quả tiếp tục chúng ta canh lại không ăn được lô tô nhưng mà chúng ta tiếp tục gặt trái được thành công đầu đuôi đúng không ạ như vậy thì kênh của chúng ta tiếp tục gặt trái được thành công ngày thứ hai liên tiếp chúng ta đã ăn được lô đầu đuôi đúng không ạ đấy chúng ta đã gặt hái thành công đầu đuôi 56 đúng không ạ đấy như vậy thì à, cũng xin à, chúc mừng tất cả cô chú anh chị cùng tất cả mọi người chúng ta tiếp tục gặt hái được thành công kênh của mình đó là lô tô đầu đuôi à, 56 ở đài trà vinh à, nhưng mà mình cũng à, nói với tất cả mọi người rồi riêng về Thái Vinh là lô 56 đúng không ạ nhưng mà đây mình có nói là đầu đuôi cho ba bài đúng không ạ thì à, nó cũng không là bao nhiêu số cả bạn tính thì các bạn hạch toán các bạn cũng biết nó cũng khá là ok chúng ta chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số mà chúng ta ăn được đầu đuôi thì cũng có lại khá là nhiều đối với tất cả anh chị em rồi đúng không ạ như vậy thì điểm qua kết quả thì à, à, chúng ta đã chiến thắng được con đầu đuôi 56 còn lô tô thì ngày hôm nay chúng ta không gặt hái được thành công tiếp ngày trước thì chúng ta ăn được cả lô tô cũng như đầu đuôi ngày hôm nay chúng ta chỉ gặt hái được là đầu đuôi thôi đúng không và kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi anh chị em đi qua thì nhớ để lại cho mình một nút like cũng như ấn được cái kênh của bộ mình à, mình sẽ cảm tạ tất cả mọi tình cảm à, quý báu của tất cả mọi người luôn luôn dành cho kênh luôn luôn ủng hộ mình đúng không ạ và sau khi kết quả đã ra thì à, à mình có nghiên cứu và phân tích là mình à, tiếp tục lên kênh để cống hiến cũng như đưa ra những cái dự đoán cho tất cả mọi người đúng không ạ và mình có phân tích và đưa đoán dự đoán rồi thì à, đến tới bây giờ thì mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả anh chị em à, chúng ta tham khảo vào ngày mai đúng không ạ thì anh chị em yêu mến kênh thì nhớ để lại cho em một nút like cũng ấn là cái kênh của em nhé và ngày, ngày mai của chúng ta là ngày thứ bảy thì chúng ta gồm có bốn đài đúng không ạ thành phố hồ chí minh long an bình phước và hậu giang thì đầu tiên ở thành phố hồ chí minh thì mình sẽ có con con hai ba và ba hai rồi an, long an là ba Phước thì à, mình sẽ có con số uh, 61, 16. Và ở Hậu Giang mình sẽ có con 68 và 86 ngọn. Đầu đuôi số 4 đài thì gồm có 323 898 454 ngọn 343 và 676 ngọn à, mình có làm tắt con số ra này thì bên chị cũng đã biết rồi đúng không ạ 2332 đúng không ạ 232 thì à, chúng ta sẽ ghép 23 và 32 à, 898 thì chúng ta sẽ có 89 và 98 đúng không ạ thì quý anh chị à, chúng ta cũng đã hiểu rồi đúng không rồi trên đây là những con số tham khảo cho cô chú chị cùng ừ, tất cả mọi người chơi vào ngày mai ngày à, mùng 4 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ thì à, mình chỉ uh, xin uh, kính chúc cho tất cả mọi người uh, chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được nhiều thành công chúng ta sẽ có uh, những cái thắng lợi nhất định uh, để chúng ta có niềm vui trong cuộc sống đúng không ạ và kênh của mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí rồi thì anh chị em cô dì chú bác đi qua thì nhớ bớt chút thời gian để lại cho mình một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình để à, mình có động lực tốt nhất à, đưa đến đường cầu hay những con số đẹp à, dự đoán chuẩn xác cho tất cả mọi người tham khảo hàng ngày đúng không ạ và cuối video thì à, mình xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người chúc cho chúng ta sẽ thành công rực rỡ ngày mai các quý vị nhé xin kính chào hẹn gặp lại